Chào các bạn đến với kênh của mình Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn nhận 50 đô miễn phí Rút ngay về ví kèo ăn chắc 100% Mình đã rút tiền Các kèo của Eros mình nhận 100% là đã mình đã rút tiền về mình mới chia sẻ với các bạn Cho nên các bạn cứ yên tâm mà làm nhé Và tiền đã về trong ví chết của mình rồi nha các bạn Đây, đây là ví của mình đây đó là 10.000 meta world này tương đương với giá hiện tại là 50 đô sau này nó sẽ lên nha các bạn 50 đô là tính giá ban đầu bán trước và bây giờ mình đi ngay vào phần chính nha đầu tiên các bạn click vào link bên dưới phần mô tả đây chúng ta chọn mở bằng trình duyệt nào ở đây mình chatbot telegram cho nên mình mở bằng telegram nhé chỉ một lần bước này các bạn bấm start Đây là nhiệm vụ các bạn để ý chữ màu xanh nè. Tham gia MetaWorld nhóm chat 1, MetaWorld nhóm chat 2. Một trong hai nhóm này thôi nha các bạn. Nhiều khi nhóm đầu nó full rồi nó mới cho ra nhóm 2 thì các bạn cho vô nhóm 2. Join. quay trở lại. Bước này đăng ký kênh MetaWorld Channel join quay trở lại tham gia tiếp một cái kênh Bono Channel ở đây mình đã tham gia rồi cho nên không có chữ join nữa các bạn quay trở lại gửi comment trong nhóm chữ MetaWorld các bạn copy chữ MetaWorld lại vấn đề vô chép vào lại nhóm 2 các bạn nhấn đè vào ô tin nhắn bấm chữ dán bấm send nút hình tam giác màu xanh rồi chúng ta quay trở lại khi làm xong hết các bạn bấm đo ở đây các bạn bấm nét follow Twitter bạn bấm chữ Twitter open các bạn nhấn theo dõi rồi quay trở lại Telegram ở đây like và retweet lại tag những người bạn các bạn bấm vào chữ pin net open đây cái bài game là cái bài đầu tiên nè các bạn các bạn bấm like để tiết lại hai mũi tên nè trích dẫn tuyết các bạn bình luận đại một câu gì đó bỏ bóng xuống dòng rồi ép ba người bạn vào đây còn ba người bạn đó lấy ở đâu thì mình vào trang chủ của mình là quay trở lại vào trang chủ này. bấm vào hình avatar nè ba người bạn là đây nè người theo dõi hoặc đang theo dõi đều được nha các bạn bạn click vào đây ở đây mình chưa có bạn bè gì về bên này chưa có ai theo dõi mình hết thì mình quay trở lại cái này là mít nick mới tạo cho nên chưa có ai theo dõi qua cái trang mà mình đang theo dõi bên này đó như là ví dụ như linh nguyễn nè bạn lít vào đây cái phần ép tên người dùng thì các bạn sao chép cái phần từ sau dấu a còng nè đó sao chép cái phần đó các bạn đem ra bét các bạn dán vào mai mốt các bạn làm mấy chương trình khác luôn hỏi vào đó nữa đây như mình đã chép sẵn trong phần này trong cái nốt Samsung là các bạn sao chép đưa nó vào trong dán dạ. các bạn bấm đăng tweet Khi đăng xong các bạn quay trở lại Telegram. Bước kế tiếp các bạn Add Favorite on Dead Tool thì các bạn click vào cái đường link liên kết ở bên dưới nè. Các bạn tìm biểu tượng hình dấu sao. Các bạn click vào. ấy nó sáng màu xanh lên là được. Khỏi cần đăng ký gì hết. Các bạn quay trở lại Telegram. cuối cùng người ta kêu mình gửi cái bài mà mình triết lại hồi nãy các bạn vào Twitter các bạn bấm nút mũi tên các bạn bấm vào hình avatar nè, rồi nhấn thêm cái vào avatar nữa chờ một xíu thì nó sẽ ra các bạn bấm tweet và trả lời đây là cái bài đăng của metaverse các bạn cho thêm một dấu like đi cái phần chính là có hình dấu xe nè. các bạn bấm vào ba chia nè chọn sao chép liên kết đến tweet các bạn quay trở lại telegram giữ tay vào tin nhắn hiện là chữ dán các bạn nhấn chữ dán kích vào nút send hình tam giác màu xanh người ta kêu gửi địa chỉ ví bếp 20 ở đây mình hướng dẫn các bạn dùng widget nhé nếu như ai chưa có widget ở dưới link mô tả mình có để video hướng dẫn tạo widget các bạn tạo cũng nhanh lắm các bạn mở widget lên các bạn bấm vào Smart Chain tức là ví bếp 20 đó các bạn bấm sao chép quay trở lại Telegram nhấn giữ vào cái ô chat sẽ hiện ra chữ dán các bạn nhấn chữ dán gửi nút tam giác màu xanh như vậy là đã xong rồi các bạn các bạn có thể coi tài sản của mình có bao nhiêu ở ba lần nhấn vào chữ ba lần đây ba lần của bạn có 10.000 metawer tương đương là 50 đô nhưng mà giá hiện tại thôi giá sau nó sẽ lên nữa các bạn còn cái dòng màu xanh này là đường link liên kết của bạn các bạn có thể sao chép nó ra ngoài gửi cho bạn bè hoặc là gửi vô nhóm Facebook, Zalo gì đó mời bạn bè các bạn tham gia cùng nhau kiếm tiền nha các bạn mỗi lượt như vậy là bạn nhận được thêm 2.500 rưỡi nữa và các bạn bấm rút tiền về ví luôn nha bấm withdraw để là rút tiền thành công airdrop phát trong 24 giờ nhưng mà chỉ vài phút sau là mình nhận được tiền nha các bạn tùy theo cái lượng người tham gia nếu mà đông thì lâu hơn còn mình nhận được trong vài phút thôi nhé và bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn cách để add token này vào ví chết của chúng ta nhé các bạn quay trở lại ví chết nhấn vào nút hai chấm tròn ở bên phải trên cùng các bạn kéo xuống hết cuối cùng nhưng mà vậy nó lâu lắm nhấn vào ô tìm kiếm các bạn đánh lại cái từ nào mà nó không có thả ra là nó sẽ hiện ra cái dòng tự thêm các tiền mã hóa các bạn click vào ở đây các bạn chọn mạng lưới smart chain phần địa chỉ hợp đồng tức là phần contract thì mình để ở dưới dưới phần mô tả các bạn sao chép và dán vào đây sao chép xong các bạn nó bấm nút dán ba cái dòng cuối cùng nó sẽ tự hiện ra nếu như ba dòng cuối cùng mà không hiện ra thì các bạn coi chừng mạng lưới đã bị sai các bạn coi chữ này là smart chain mới đúng nè à. rồi bấm làm xong các bạn trở về trang chủ khi tiền về là nó nằm ở đây nha các bạn và video hướng dẫn đến đây cũng đã kết thúc xin chào các bạn hẹn gặp lại